Xin chào tất cả các bạn thì hôm nay mình tiếp tục mình giới thiệu đến tất cả các bạn những cái dòng máy đánh bài bên cơ sở của mình thì trước mặt các bạn đây là những cái tất cả những cái dòng máy đánh bài bên cơ sở của mình nha thì đây là những cái mẫu mã mà bên cơ sở của mình bán chạy hàng nhất ha thì trước mặt các bạn đây đó là những cái dòng máy A7 dòng máy iPhone 7 dòng máy VB8 hoặc là những cái dòng máy iPhone X ha iPhone X là cực kỳ đẹp ha có trái táo nó giống như những cái máy iPhone X mà các bạn chơi ờ, các bạn ở xài ở ngoài 100% nha thì bên mình lúc nào cũng cập nhật những cái mẫu iPhone mới nhất để về uh, cho các bạn uh, chơi khi vô sòng á tránh cái trường hợp mà để người ta nghi ngờ nha hay là những cái dòng máy rẻ tiền như dòng máy A10 này bên mình cũng có ha và đặc biệt nhất đó là con dòng máy CVK 700 đây là một cái sản phẩm độc quyền bên cơ sở của mình thì ờ, cái dòng máy C dòng máy CVK 700 phiên bản C hiện tại là dòng máy cao cấp nhất và đỉnh nhất nó hỗ trợ cho các bạn chơi được tất cả những cái môn bài lá ở Việt Nam và cái dòng máy này á nó có một cái chức năng rất là đặc biệt là dòng chức năng cắt bài ra là báo luôn thì cái dòng máy này ở bên cơ sở của mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều cho các bạn về cái con máy này rồi thì hôm nay mình sẽ làm cái video này mình giới thiệu sơ lược lại cái con máy này cho các bạn một lần nữa nha thì một bộ đi kèm với con máy này á thì bao gồm một máy nè một tai nghe một vị pin và bài của nó ha bài của nó thì phổ biến ở Việt Nam là bài ca xanh còn đối với những cái bạn nào mà ở những cái vùng miền khác á chơi những cái môn bài những cái loại bài khác á, thì các bạn cứ cho mình xem cái mẫu mình sẽ cung cấp cái mẫu bài đó cho các bạn nha thì đối với dòng máy CVK 700 này thì nó kết hợp với một cái tai nghe Bluetooth cực kỳ nhỏ tai nghe này á, là tai nghe khóa tầng sóng nên là khi mà các bạn vô sòng chơi á cho dù họ có mua một cái tai nghe y như vậy thì họ vô họ cũng không thể nào mà nghe lén được của mình ha nên cái vấn đề an toàn đối với cái dòng máy này rất là cao luôn nha thì đó là một ưu điểm của cái tai nghe này và nghe trong khoảng tầm từ 7 tới 8 mét vẫn nghe rõ ha còn pin này á pin này là pin tai nghe thì các bạn có thể chơi trong vòng từ 3 tới 5 tiếng nó mới hết pin có cục thì cả ngày nó mới hết pin nha đây là pin khi mà các bạn mua máy sẽ được tặng tai nghe tặng pin và tặng bài luôn nha thì à, bên cơ sở của mình á tất cả những cái dòng máy hay là tất cả những cái đồ chơi cờ bạc khi mà các bạn mua về á thì đều có chế độ bảo hành cho các bạn khi mà các bạn mang những cái con máy mà nó bị lỗi hay như thế nào thì các bạn cứ mang xuống mình sẽ hỗ trợ đổi cho các bạn luôn không phải chờ giống như những cái cơ sở khác có khi phải mang qua Trung Quốc bảo hành tháng hay hai tháng gì đó đợi rất là lâu ha có khi còn bị lạc hàng nữa còn bên cơ sở của mình thì khi mà các bạn bị lỗi thì các bạn cứ mang xuống mình sẽ hỗ trợ đổi luôn cho các bạn về để các bạn chơi luôn ha không phải chờ đợi thì đây là một cái con máy CVK 700 nó ngụy trang cho một con chiếc iPhone 8 cực kỳ đẹp thì uh, chui sạc cũng là chui sạc iPhone luôn nha thì cái chiếc điện thoại này á nó có chức năng nghe gọi nhắn tin lên mạng bình thường các bạn có thể coi phim được luôn cứ lắp sim vào là có thể nghe gọi giống như một con iPhone luôn nha thì đối với các bạn mà khi mà vào sòng thì mình mua những cái chiếc điện thoại như thế này vào á thì rất người ta rất là khó phát hiện tại vì nó cũng như một chiếc điện thoại các bạn xài bình thường nên là cực kỳ kín đáo nha thì bây giờ mình sẽ vô cái mật khẩu để cho các bạn biết nha hướng dẫn cho các bạn luôn thì ờ, đối với những cái dòng CVK thì mật khẩu đăng nhập của nó đã mặc định là thăng 1356 thăng các bạn cứ bấm mật khẩu là sẽ vào được phần đánh bài thì đối với những cái bạn nào mà ờ, chơi những cái sòng sới mình cần phải kín đáo á, thì bên mình có đổi mật khẩu cho các bạn luôn các bạn muốn đổi mật khẩu như những cái số như thế nào thì các bạn cứ nói với mình mình sẽ đổi mật khẩu cho các bạn riêng mình các bạn biết thôi nếu trong cái trường hợp mà họ có nghi ngờ các bạn chơi máy đánh bài hay như thế nào thì các bạn cứ cho họ một điện thoại thoải mái thì không có cái mật khẩu đó thì họ không thể nào mà vào được cái phần đánh bài của các bạn được nha nên là bảo mật nó sẽ cao hơn rất là nhiều chúng ta bấm đăng nhập này thì hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem cái phần bài link ha bài link đây với chế độ chơi là bốn người chơi mình sẽ test cho các bạn xem cái độ camera quét rộng hẹp của cái con máy này và tốc độ đọc bài nó có nhanh hay không ha thì đây là bộ bài ca xanh này ha tất cả những cái dòng máy đánh bài thì đề bài phải đi theo máy thì các bạn mới có thể chơi được chứ không có thể nào mà các bạn mua bài chợ về mà chơi được đâu nha đây mình sẽ test cho các bạn xem nhé đặt bài nào hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai đó đặt gần lại cũng báo luôn nè xa cũng báo nè các bạn đặt dọc cũng báo luôn nè xéo cũng báo luôn nè khi mà các bạn đặt bài xuống chưa được một giây là máy đã báo bài rồi nên là cái hiệu quả mà mang lại cho bạn rất là cao ha đây các bài nào đọc liền đúng ha không cần phải đợi bất kỳ một giây nào hết máy có 4 tương ứng với nhà số 4 sẽ là nhà có điểm số lớn nhất trong này mình chơi bài liên với chế độ là bốn người chơi một này hai này ba này bốn này đây nhà này là 789 liên nè đây 7 điểm 8 điểm và đây 2 điểm ha 7 8 9 liên nè các bạn thấy không đây tiếp theo mình test cho các bạn xem vài bán nữa một ha nhà số 1 là nhà có điểm số lớn nhất là nhà cái các bạn chia bài thì cứ lá bài nào rớt đầu tiên sẽ là tụ số 1 và tiếp theo là tụ số 2, tụ số 3, lá bài thứ hai lá, là bài thứ ba ha. Cho dù các bạn có thể chia xéo, chia dọc, chia ngang gì cũng được hết. Nhà này 9 điểm này đây là 5 điểm này ha 4, 1 điểm và đây 3 điểm nhà số 1 là nhà cái điểm số lớn nhất là 9 điểm ấy tốc độ đọc bài của con máy này thì có mình chê ha các bài này các nữa nè một nữa là nhà số 1 có điểm số lớn nhất nhà cái đấy đây cái này rồi à, mình xem coi nó có bị này mình chia lại nha cái này đừng lộn rồi này báo ba chúng ta đến nhà số 3 nè bảy điểm 4 điểm 6 điểm và đây hai điểm ha máy báo thì không bao giờ sai trừ trường hợp mà do các bạn để một lá bài ngược hoặc là mình để bài nó lộn xộn quá thì nó nhiều khi máy nó báo sai thôi ha nhưng mà xác suất mà bị sai thì rất là, là khó ha nè. các bạn có thể làm bài có những cái chỗ thì các bạn vẫn có thể là chơi ok ha không có ảnh hưởng gì hết các này cắt nào ba này là số 3 này thì số 3 9 điểm nhà này bù nhà này 7 điểm và nhà này 3 điểm ha đó đây là một cái con máy đánh bài CVK 700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 thì ờ, cần bất cứ những cái dụng cụ nào á, thì các bạn cứ alo cho mình mình sẽ trực tiếp tư vấn và hỗ trợ cho các bạn nha thì ờ, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình